theo sóng nước con sông tiền anh trở về xứ dừa quê em mênh mông những vườn dừa xanh bên dòng sông mát ngọt em đềm quê hương bên tre thanh bình giờ thơ dưới nắng vàng lung linh bên quân nón che nghiêng danh chiều châu thanh em đợi chờ anh tha thiết tiếng ai ru hời thương dáng mẹ suốt đời dặn hò thương bao kiếp người cần lao cho đời hương trái ngọt thơm nồng men theo cái mơn anh về miệt chờ lánh mó cài yêu thương hoa tươi ngỡ môi em cười vui đón chào khách từ ngàn phương đêm ghé lại dòng trớm cùng nhau kể chuyện hôm nào hàm luôn bên hẹn chẳng sao lời tình trao theo lý ba trì xuôi qua miền cũ lao thương sao bình đại xưa nghe sông ru biển tình chiều rơi trên thành phố yên bình Thương lắm bên tre quê mình Bao ân tình chở đầy nhung nhờ Mai xa cách biệt chung khơi Nhưng hồn quê giữ trọn bên đời Trăm năm sắc son câu thề Lời hẹn ước kết tình yêu thương Quê hương bến tre muôn đời Đẹp rạng ơi giữa trời miền Nam tha thiết tiếng ai ru hời thương dáng mẹ suốt đời gian khổ thương bao kiếp người cần lao cho đời hương trái ngọt thơm nồng men theo cái mơn anh về miệt chờ lạnh mó cài yêu thương qua tươi ngỡ môi em cười vui đón chào cách từ ngàn phương đêm ghé lại dòng cơm cùng nhau kể chuyện hôm nào hàm luôn bên hẹn chẳng sao lời tình trao theo lý ba tri xuôi qua miền cũ lao thương sao bình đại xưa nghe sông đu biển tình chiều rơi trên thành phố yên bình ngắm bến tre quê mình bao ân tình chở đầy nhung nhớ mai xa cách biệt chung khơi nhưng hồn quê giữ trọn bên đời trăm năm sắc son câu thề lời hẹn ước kết tình yêu thương quê hương bến tre muôn đời đẹp rạng ơi giữa trời miền trăm năm sắc son câu thề lời hẹn ước kết tình yêu thương quê hương bến tre muôn đời đẹp rạng ngời giữa trời miền